Các em chú ý nhé. Khái niệm về sự ăn mòn kim loại là gì? À, ăn mòn kim loại chính là sự phá hủy kim loại, hợp kim do tác dụng hóa học của môi trường. Ăn mòn có nghĩa là phá hoại rồi, đúng không ạ? Đấy, phá hủy kim loại hợp kim do tác động của môi trường. Chúng ta có thể nhìn thấy hai hình ảnh ở trên slide. Được chưa nhỉ? Hình ảnh thứ nhất là hình ảnh của một cái uh, song cửa sắt bị dỉ đó, khi mà để ngoài trời. Và hình ảnh thứ hai là hình ảnh một chiếc tàu bị dỉ đúng không trên tàu bị gì này đấy Đấy. Ví dụ như là cái môi trường nhá, môi trường ở bên ngoài chúng ta có oxy, không khí và nước đúng không nhỉ? Đấy, hay là cái môi trường này thì khi bị dỉ như thế này chắc chắn là nó đã phải ở ngoài biển rồi. Đúng không ạ? Ở ngoài biển thì nó có một số cái yếu tố khác cũng làm cho cái yếu tố dỉ đến nó diễn ra nhanh hơn, được chưa nhỉ? Các yếu tố ảnh hưởng đến ăn mòn kim loại chúng ta có thể kể đến như là ảnh hưởng của môi trường, nào, uh, ví dụ như chúng ta có bốn cái thí nghiệm như sau. Bốn thí nghiệm này thực tế là chúng ta sẽ được xử lý nó rất là đơn giản thôi và chúng ta có thể làm nhé. Thứ nhất là chúng ta sẽ có bốn cái đinh sắt được để vào trong bốn ống nghiệm với các điều kiện cụ thể. Ví dụ ống nghiệm đầu tiên là ống nghiệm mà không chứa cái gì, chỉ chứa không khí thôi. Và để an toàn thì người ta cho một lượng canxi oxit là vôi sống vào bên trong với cái với cái à, vai trò là hút hết cái hơi ẩm ở trong cái bình đó và tất nhiên bên trên là người ta sẽ dùng nút cao su để người ta làm gì ạ để người ta nút làm gì ạ